Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Dạ, TV256 muốn cho quý vị nghe cái, cái, cái đây là cái cuộn phim uh, có tên là Trường Chinh 24 tập của đạo diễn Kim Thao đã từng chiếu ở Việt Nam trên đài vtv one nha Mời quý vị nghe một phần của cái cuộc cuộn phim đó nha mấy giáo sư mấy cái nào đó tôi đã nhau xé tao đây đó yên thừa ta hậu đau đi mê khổ nạn trên trong được vô đi mê nó chỉ chăng là xẻo hoa ngơ đi tiêu rồi quay quý vị thấy đằng sau cái người diễn viên này á là có lá cờ đỏ sao vàng cờ đỏ sao vàng mặt là cái cờ mà TV256 đã tìm hiểu đó nó là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến có vào năm 1933 quý vị thấy trên cái trên cái hình ảnh đây đó là cái cờ à, sao vàng mập nè cờ sao vàng mập nè thì nó phát xuất từ 1945 cho đến 1955. 1945 đó là khi Hồ Chí Minh đó cướp chính quyền vào ngày 2 tháng 9 đó. thì nó xuất hiện trong vòng 10 năm thôi 45 đến 55 thì khi mà uh, Hồ Chí Minh lấy cái cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước, làm cờ tổ quốc của Việt Nam thì nó thấy nó nó, nó kỳ quá cờ đỏ sao vàng mà sao vàng mập thì Hồ Chí Minh mới thay đổi lại thành là từ 1955 và cho đến ngày hôm nay luôn trở thành cái lá cờ của tổ quốc Việt Nam là cái cờ ốm này nè đó đó có thể là các các các, các bạn trẻ mà ở trong nước đó, hoàn toàn là không có biết những cái điều này thì hôm nay đây thì các bạn à, lắng nghe TV256 một lần đi. TV256 hôm nay là sẽ giải mật cho quý vị nghe là tại sao có cái lá cờ Ờ, của tỉnh Phúc Kiến này. Và Hồ Chí Minh là ai? Đó là hai cái biểu tượng mà hai cái biểu tượng mà nhục nhã nhất, hai biểu tượng mà nó làm hại đất nước khủng khiếp luôn. Cái hai hai biểu tượng này nó làm cho cái nước Việt Nam không thể nào mà ờ, mà hãnh diện được hết không thể nào mà ngóc đầu được với thế giới tại vì nước Việt Nam mà mình là người Việt Nam mình đi tôn thờ cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến mình tôn thờ một cái tên gọi là gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh tức là thiếu tá Hồ Quang thì nó nó là đây là cái hai cái câu chuyện mà nhục nhã nhất mà người Việt Nam phải gánh chịu thì đó là lý do mà uh, ờ, TV256 phải lên tiếng. Quý vị thấy trên cái góc uh, uh, ở phía trên uh, góc phải đây là đây là TV256 với cái lá cờ uh, vàng ba sọc đỏ. TV sử dụng cái cờ vàng ba sọc đỏ này là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Đó là một cái lá cờ truyền thống nó màu vàng vì là khi xưa là, là cách đây có hai ngàn năm nó có cái câu thơ là đầu voi phất ngọn cờ vàng chị em nương tử thay quyền tướng quân hai bà trưng đó thì nó vẫn còn cái cái cái cái nền tảng là màu vàng nó không phải là màu đỏ màu đỏ đây đó với cái ngôi sao vàng đây đó là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến cái lịch sử nó rõ ràng như vậy và quý vị đang coi đó là cái cuộn phim cuộn phim gọi là Trường Chinh của của của giặc tàu mà đã chiếu trên VTV1 nha quý vị chắc là ở trong nước là cũng đã coi được cái phim này quý vị thấy rõ không nó là điều rất là nhục nhã cờ tổ quốc của Việt Nam mình mà mà mình lại dùng là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến thì mình thấy mình chịu đựng không không nổi luôn không thể nào mình chấp nhận được nếu là mình người Việt Nam mình không bao giờ chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ tổ quốc thì uh, ờ, TV muốn kể là cái câu chuyện đó là cách đây là 2.000 năm 2000 năm thì ở bên Trung Quốc đó nó có một cái ông đó tên là Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là một ông thương gia thôi. Cái ông thương gia này đó thì ờ, người ta hỏi ông đó là cách làm giàu mà nhanh nhất thì như thế nào? Thì ông nói cách làm giàu nhanh nhất là chỉ có buôn vua buôn, buôn vua là danh nhanh nhất đó. và sau này đó lã bất vi đó cái câu chuyện nó nó nó đẻ ra đó là lã bất vi có thể là người cha của tần thủy hoàng đó là buôn vua đó là làm sao để mà tần thủy hoàng nắm cái ngôi vua đó, thì ờ, lã bất vi sẽ được lợi nhiều nhất thành ra nó đã có cái thuyết buông vua như thế mà sau này đó nếu mà TV256 đào sâu cái lịch sử á, thì TV thấy rõ là cái thuyết buông vua đó nó đang ám ảnh cái dân tộc Việt Nam mình là cái hai cái biểu tượng là Hồ Chí Minh và cái lá cờ đỏ sao vàng đây là hai cái biểu tượng buông vua đó Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu. Nó là thiếu tá hữu quan. Chứ không phải rằng là nó là người Việt Nam. Quý vị mà đọc qua cái cuốn sách mà Từ Thực Dân đến Cộng sản của tác giả Hoàng Văn Chí ở ngay trang 79 đó, thì quý vị biết rằng đó Nguyễn Ái Quốc đó là đã chết ở trong cái nhà tù Hồng Kông rồi, năm 1933 rồi. Và tờ báo Daily Worker ở bên Anh đã đăng tải cái tin tức đó. Đùng một cái tự nhiên có Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở hang Bắc Bó hang bắc bó thì nó ngay cái biên, biên giới giữa việt trung thôi rồi từ hang bắc bó nó lại rồi là ờ, cũng cảnh đó thôi cây cây, cây đá tân trào để mà mà trở thành một cái người tên là Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh uh, thành lập gọi là chính phủ liên hiệp một chính phủ lâm thời đó ở cây đa tân trào và phong tước cho uh, võ nguyên giáp là đại tướng đó cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy nó sát biên giới thôi thì người ta đó người ta tự hỏi rằng đó là Hồ Chí Minh tiền đâu để mà nuôi quân mà Hồ Chí Minh lại là người Tàu, nói tiếng Tàu rất là giỏi. Viết tiếng Việt thì sai chính tả tùm lum hết đó Đọc tiếng Việt toàn là theo những cái ký tự mà phiên âm á, phiên âm. Thành ra rất nhiều bằng chứng là Hồ Chí Minh là một người Tàu. Hồ Chí Minh nó cầm cái cây á, cọ sơn như là cầm cái cây viết giống như cây cọ sơn gì đó thì tiếng tàu viết mượt hoạt mượt hoạt đó thì giống như cây cọ sơn chứ nó không phải là cái cái cái viết mà nó cầm ở ở giữa ngón tay trỏ với ngón tay uh, giữa của mình đâu nó không phải giống như người Việt Nam cầm viết đâu Hồ Chí Minh cầm viết giống như cầm cái cây cọ sơn và những cái chi tiết mà uh, TV muốn nói đó là khi mà Hồ Chí Minh à, bôn ba qua bên Pháp thì Hồ Chí Minh đó thời còn trẻ thì luôn luôn là thắt cái cravat theo Tây phương. Sau này đó chúng ta chưa bao giờ thấy một Hồ Chí Minh mà lớn tuổi à, mà thắt cái cravat đó. là điều đó là chứng tỏ là hai người nữa là khác nhau rồi là cái Nguyễn Ái Quốc là đã chết rồi trong nhà tù Hồng Kông nó rõ như vậy và thời đó đó chết vì bệnh ho lao quý vị biết bệnh ho lao thì chỉ có cái thuốc mà nó gọi là streptomycin rồi nó mới gọi là là chữa trị được bệnh ho lao thôi cái, cái thời đó thì chưa có thuốc trụ sinh thuốc trụ sinh đó thì ờ, mình được biết đó là thuốc trụ sinh streptomycin là nó được sản xuất là bắt đầu người ta biết đến là ờ, là năm 1934 thì Hồ Chí Minh không thể nào mà thoát được thoát được cái chết vì bình ho lao ở trong nhà, nhà tù Hồng Kông đó đó là những cái sự kiện mà mà lịch sử mình phải biết như vậy thành ra cái Hồ Chí Minh sau này đó chỉ là một người Tàu người Tàu rồi họ tự nhận họ là Nguyễn Ái Quốc rất rất có nhiều cái bằng chứng tại vì Hồ Chí Minh đó quý vị đâu có thấy Hồ Chí Minh khi nào mà bận áo dài không đóng đâu phải không bận toàn là đồ bốn túi không à giống như là là là giặt tàu rồi bận đồ giống như Mo Trạch Đông thôi bởi vì đó có cái câu thơ đó mà uh, bác Mao nào ở đâu xa bác mau ờ, đó là cũng là chính là bác Hồ bác Hồ cũng là chính là bác mau. quý gì thấy như vậy đó thành ra Hồ Chí Minh đó chính là một tên thiếu tá thiếu tá của của quân đội Trung Quốc thành ra chúng ta đâu có lạ gì tại sao đó bữa nay TV256 muốn giải mã cho quý anh chị em đó là hai cái biểu tượng mà độc ác nhất hai cái biểu tượng mà nó vô cùng nhục nhã nhất cho dân tộc Việt Nam đó là biểu tượng là nhà giặc tàu Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng. Hồ Chí Minh là người mang lại cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến để trở thành cờ tổ quốc của Việt Nam. Đó là cái nỗi đau của của biết bao nhiêu thế hệ người Việt không có hiểu rõ hiểu rõ cái cái thuyết mà mà thuyết thuyết buông vua của Lã Bắc Vi mà TV256 vừa đề cập đến. Họ chỉ cần mua được cái ông vua và họ thấy cho cái lá cờ của Phúc Kiến. Bây giờ đất nước mình đó, nó làm cho toàn dân không hiểu được. Toàn dân phải thờ lại cái lá cờ đỏ sao vàng. Toàn dân phải thờ lại cái tên mà gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. Đó nó đau khổ cho cái dân tộc mình biết mấy. Mà suốt mấy chục năm rồi không thoát ra được. Từ năm 1945 cho đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi. Không thoát ra được. Rồi đã gì nó còn chiếm cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa nữa nó chiếm đất nước cộng, cộng hòa rồi nó lại bắt cỡ là hàng triệu người đi học tập cải tạo nữa nó đầy đọa cả một cái dân tộc Việt Nam và nó tàn ác đến nỗi hiện tại đó là có 5.3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. 5.3 triệu người phải bỏ nước ra đi. Nó độc ác như vậy quý vị đó vào trong Google quý, quý vị tra thử coi có 5.3 triệu người bỏ nước ra đi họ bỏ nước ra đi bằng mọi giá vượt biên vượt biển kể cả đi bằng thùng đông lạnh chết trong thùng đông lạnh 39 người 5,3 triệu họ đi bằng xuất khẩu lao động nó dùng những cái danh từ mà mình sợ không thể nào mình chấp nhận được tại sao gọi là xuất khẩu khẩu lao động xuất khẩu con người thì nói xuất khẩu con người đi buôn bán nói con người thì nói đi sao không dám nói thẳng lao động nó chỉ là cái danh từ nó trụ tượng thôi làm sao mà xuất khẩu lao động được người ta xuất khẩu là xuất khẩu những cái hàng hóa những con vật con người rồi những cái gì mà mình nắm bắt được ở trong tay thì mới gọi là xuất khẩu chứ xuất khẩu mà uh, lao động lao động làm sao xuất khẩu được lao động là chỉ có danh từ trừu tượng thôi đó, đó sự thật là con người Việt Nam bị xuất khẩu các hàng trăm ngàn cô dâu bị xuất khẩu hàng trăm ngàn thanh niên đi ra ngoài để mà làm việc. Tại vì cái nhà nước cộng sản chỉ biết âm ăn bám vào dân thôi chứ không bao giờ mà tạo ra được cái việc làm cho người dân Việt Nam. Người cộng sản họ không có tạo được cái việc làm cho người dân. Đó thì cái đất nước mình cứ tiếp tục nghèo đói và nghèo đói suốt mấy chục năm rồi từ thời mà cộng sản bắt việt mà nó đã cưỡng chiếm miền nam việt nam cộng hòa rồi nó bắt tù hết mình thấy nó đau lòng không nước người ta cũng có nội chiến mà tại sao nó gây ra chia rẽ hận thù như vậy tất cả là vì chủ trương của thằng giặc tàu chứ người việt nam không có chia rẽ đến mức mà mà kinh hoàng như vậy tất cả là do chủ trương của cái thằng giặc tàu bởi vì mới, nó mới đưa cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến để mà Việt Nam sau này trở thành một cái một cái tỉnh của của giặc tàu đơn giản như vậy thôi thành ra ngày hôm nay đó TV256 mong rằng cái clip này đó thức tỉnh những cái tuổi trẻ Việt Nam phải biết rõ cái nguồn gốc của lá cờ đỏ sao vàng này là của tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu. Nó từ Phúc Kiến bên Tàu. Quý vị nghe rõ đi. Đây là cái phim gọi là ờ, cái tên là Trường Chinh ờ, được chiếu ở vtv One ở Việt Nam. Tại Chelsea 共同的进攻，我们中央军区，全国的工农大众，每天、每小时、每一秒钟都在描写斗争。因此，党号召你们，苦难深重的妇女们，拿起枪来，向万恶的旧社会开开，再见。这这个电影呢？ Trường Chinh đó nói về cái cuộc chiến giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch thì ừ, ừ, nó có cái cuộc chiến tranh xảy ra đó thì uh, Tưởng Giới Thạch thua Mao Trạch Đông và phải uh, đi qua bên xứ gọi là Đài Loan đó Đài Loan ngày hôm nay đó đó là Taiwan đó thành ra nó có cái bộ phim Trường Chinh này đấy thì Trung Quốc nó cũng có hai hai phe tưởng giới thạch là trong cái gọi là Trung Trung Hoa Quốc dân đảng đó chủ nghĩa tam dân đó đó thì tưởng giới thạch là bị thua ma trạch đông thì ờ, chiến thắng đó đại khái là như vậy thành ra đó khi mà mao trạch đông mà chiến thắng đó, thì cái cái cái cái thằng Mao Trạch Đông này nó tàn ác ghê lắm thành ra nó mới sử dụng cái cái cái con cờ đó là uh, Hồ Chí Minh đó, là thiếu tá Hồ Quang đó thì bây giờ chỉ TV cho quý vị coi uh, cái thiếu tá Hồ Quang uh, đây là thiếu tá Hồ Quang đây nè đó thiếu tá hồ quang đó thấy không major nè major hồ chí minh nè là chinese people liberation army thiếu tá hồ quang có tiếng tàu ở dưới nữa đó là tên gián điệp hồ chí minh nè nó là người tàu nó chỉ biết ít tiếng việt thôi và đây là những cái hình ảnh à, quý vị thấy cũng như là đây là Trần Canh nè. Đây là Đại tướng Trần Canh nè. Khi mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền năm à, ờ, 1945 á, thì Hồ Chí Minh mới phong chức cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi Võ Nguyên Giáp sự thật lịch sử nó không phải là vợ võ nguyên giáp mà chiến thắng được giặc pháp cái này là một sự lừa bịp hiểu không võ nguyên giáp không có đủ tài năng gì để mà chiến thắng giặc pháp tất cả đó là do hồ chí minh và bốn và ba tên tướng tàu gọi là cố vấn trung quốc và quý vị thấy đây là đại tướng Trần Canh nè. Thấy không? Cái nón của ông ta đó mang cái lá cờ đỏ sao vàng. Là tướng là của Trung Trung Trung Quốc đó, Trung Cộng đó. Mang cái lá cờ đỏ sao vàng. Tướng Trần Canh. Rồi là chỉ huy gọi là đánh thắng giặc Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954. Tướng Trần Canh, ba vị tướng, một vị tướng thứ hai nữa cũng là Di Quốc Thanh. Trên cái cái cái mũ cũng là cái cờ đỏ sao vàng đây. Thấy không? Nó là giặc tàu. Chứ làm gì mà mà mà Võ Nguyên Giáp mà chiến thắng. Võ Nguyên Giáp chỉ là thằng bù nhìn. Rồi đây là à, lã quý ba cũng trên cái cờ đỏ sao vàng này cái nón đỏ sao vàng này thì võ nguyên giáp ờ, là một thầy thần tướng bù nhìn thành ra đó lẽ dĩ nhiên là ông lê dũng mà khi mà lò hồ chí minh là ờ, chết đi rồi đó thì ông lê dũng ông cũng biết chứ không phải là không biết thành ra đó ông mới nói với ông mới ờ, coi như là ông cách chức ờ, đại tướng võ nguyên giáp cho người chơi xây nước thôi với một cái uh, tên đó là bộ trưởng gọi là uh, lo về cái vấn đề sanh đẻ lo về phụ nữ vấn đề sanh đẻ thế không thành ra đó người ta nói đó uh, có một cái câu thơ mà nó truyền tụng trong dân gian đó là Ờ, khi xưa đại tướng là công đồn ờ, hôm nay đại tướng công công ờ, công an l của chị em đúng không đó. thành ra làm làm đại tướng mà bây giờ trở thành một cái bộ trưởng bộ sinh đẻ ừ, coi như là lê dũng là hạ nhục tiếng giáp coi như ông lê dưỡng biết là rành ông ta không không, không có công trạng gì đó cái người mà cái ba cái vị tướng của của trung quốc á, là trần canh lã quý ba với di quốc thanh ba vị tướng này mới thắng giặc pháp ở trận điện biên phủ thành ra chúng ta cũng không có lạ gì nếu á, nếu đó mà mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam đó bây giờ Ờ, quý anh chị em suy nghĩ thử coi khi mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam Hồ Chí Minh thắng giặc Pháp thì Hồ Chí Minh sẽ làm gì khi mà chiến thắng giặc Pháp ở trận điện biên Phủ là Hồ Chí Minh phải đuổi thằng Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam tao cho mày thời hạn trong vòng 6 tháng 3 tháng mày phải rút quân ra khỏi Việt Nam để mà trả độc lập lại cho đất nước Việt Nam của tao còn thằng này, Hồ Chí Minh là một thằng giặc tàu. Thành ra Hồ Chí Minh đâu có làm được chuyện đó. Hồ Chí Minh phải kéo thằng Pháp lại. Ô, mày, chia đôi đất nước Việt Nam ra để cho nó hai đứa đánh nhau. Chia đôi đất nước Việt Nam ra thành hai, hai miền Nam Bắc. Thấy không? Một bên Việt Nam Cộng Hòa, một bên Dân Chủ Cộng Hòa rồi tiếp tục đánh nhau nữa. Để cho đất nước Việt Nam mình yếu đi thằng giặc tàu là nó muốn như vậy thành ra đó có cái bàn tay lông lá của Mao Trạch Đông ở trong đó nó hướng dẫn Hồ Chí Minh để mà phải chia đôi cái đất nước mình thắng giặc tàu mà tự nhiên mình chia đôi đất nước của mình à đó là những cái bí ẩn lịch sử mà mình cần phải khai thác mình phải mình phải vạch trần ra những cái sự thật cái sự thật đó nó quan trọng lắm mình không thể nào mà người Việt Nam mà đi thắng giặc Pháp mà lại đi chia đôi cái đất nước của mình bởi cái hiệp định Geneva uh, ờ, 20 tháng 7 năm 1954 nó quá là vô lý vô lý vô lý tận cùng vô lý luôn chỉ có đuổi thằng giặc pháp ra khỏi khỏi thôi khùng hay sao đi ký hiệp định chia đôi cái đất nước của mình phải không quý vị phải không quý mấy anh chị em sau này lớn lên ở trong xã hội chủ nghĩa mấy anh chị em làm sao mà hiểu được những cái điều này những cái bí ẩn lịch sử như thế này là tại vì có hai cái biểu tượng của giặc tàu nó đem vô nó đem vô để nó đầu độc người dân Việt Nam phải tôn thờ phải thờ lại cái hai cái biểu tượng đó là lá cờ Phúc Kiến và tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh mà ngày hôm nay chúng ta thấy vẫn còn có những hình ảnh, những tượng đài Hồ Chí Minh khắp nước Việt Nam. Đó là rất là đau lòng cho cái đất nước Việt Nam của mình. Mà những biểu tượng đó cần phải bị giật sập thì ngay người Việt Nam mới phát triển được, đất nước Việt Nam mới phát triển được sự thật rồi nó vậy đâu có thể nào mà tránh ra được đó là những cái sự thật lịch sử mà rõ ràng là cái lá cờ phúc kiến mà cái cái nguồn gốc từ lá cờ phúc kiến mà quý anh chị em thấy qua cái cuộn phim đó thấy không đây là cuộn phim này nè đó là cờ đỏ sao vàng cờ phúc kiến nó đâu có khác gì đâu cái chuông gốc nó chính là cái cờ đỏ sao vàng và những cái người đó Trần Canh, Di Quốc Thanh rồi rồi rồi Lã Quý Ba, thấy không? ba cái vị tướng của Tàu đánh thắng Nhật Pháp. Thành ra mới có vụ chia đôi đất nước. Không có không có mà thành ra nó trong đó là nó có bốn người, Hồ Chí Minh nè, Di Quốc Thanh nè, Lã Quý Ba nè, rồi Trần Canh nè, bốn người này đó nó mới là là hại cái đất nước mình cho đến ngày hôm nay hại cho đến ngày hôm nay luôn á là dân tộc Việt Nam mình không hiểu được mình không hiểu được tại sao mình phải thờ lại cái lá cờ mình có 100 triệu dân 100 triệu dân chẳng lẽ mình không tạo được cái lá cờ riêng của mình mà mình nên nhớ đó con người Việt Nam đó họ sống người ta nói đến cái nền văn minh lúa nước họ biết sống bằng cái cái ngọn lúa. Họ biết sống bằng bánh dày, bánh chưng. Họ họ sống bằng cái hột lúa. Họ biết chăn nuôi gia súc để mà họ sống. Họ không phải là những người du mục giống như bên Tàu. Bên Tàu là chuyên môn là họ sống bằng cái cái cái cái cái cái, cái nghề du du mục là du mục là họ đi giết gọi là thú để mà săn bắn thành ra có thể là họ dỗi dỏ lắm họ săn bắn đến cánh rừng này đến cánh rừng khác nó không phải là ổn định cái cuộc sống giống như người Việt Nam à, trong cái nền văn minh rồi là lúa nước sử dụng cái lúa để mà canh tác để mà sống thành ra đó khi mà họ quen với cái nền văn minh lúa nước thì cái hột lúa là nó màu vàng. Thấy không? Cái cây lúa nó màu vàng. Nó quen với cái nền tảng là màu vàng. Thành ra đó, cách đây 2.000 năm là bà, hai bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đuổi giặc tàu ra khỏi đất nước. Đầu vôi phất ngọn cờ vàng. Hai bà Trưng gọi là chiếm là 65 tỉnh thành để mà đuổi giặc tàu ra khỏi nước đó còn còn ờ, còn cái giật tàu thì nó quen với cái cái cái cái cái ngầm máu rồi dân du mục mà dân du mục thì nó hết cánh rừng này đến cánh rừng khác để nó săn thú nó để giết thú để mà nó ăn thì lẽ dĩ nhiên nó quen với màu máu thành ra mình cũng đâu có lạ gì là cờ đỏ sao vàng cờ cờ cờ trung cộng bây giờ đó toàn là màu dồn là thích màu máu không nữa đó là cái lịch, lịch sử là nó như vậy bữa nay mình giải mã cho quý vị thấy đó là cái lịch sử nó vậy đó thành ra mình muốn nhắc đến cái thuyết buôn vua của lã bất vi hai ngàn năm cách đây lã bất vi gọi là buôn vua là giàu nhất thành ra bởi vì nó mua được cái cái người vua đó là Hồ Chí Minh nó mua được cái lá cờ vàng để cho cả dân tộc Việt Nam phải thờ lại cái lá cờ vàng ý thờ lại cái lá cờ đỏ sao vàng hai cái biểu tượng này nó rất là độc ác lá cờ đỏ sao vàng và cái hình tượng Hồ Chí Minh nó làm hại cả một cái dân tộc Việt Nam thế hệ này nối tiếp thế hệ kia rồi càng ngày càng lớn lên rồi họ không hiểu tại sao họ nghèo họ không hiểu tại sao cái đất nước họ bị cấm đoán không có tự do không có dân quyền nói gì ra cũng bị bắt hết họ hoàn toàn họ không hiểu được người Việt Nam phải sống gọi là sống trong sống nô lệ trên cái chiến mảnh đất của mình hiện tại là như vậy bởi vì cộng sản nó ra cái luật anh không thể làm chủ cái miếng đất của anh hiểu không anh chỉ có quyền được quyền sử dụng thôi anh chỉ được quyền sử dụng cái miếng đất của anh thôi chứ anh không phải làm chủ cái miếng đất của anh ở bên đây mình qua bên mỹ mình có quyền mình làm chủ miếng đất của mình mình nói là mình là người ta nói mình là lưu vong nhưng mà sự thật ra mình làm chủ được cái miếng đất của mình mày vô bước vô đất ta tao bắn mày đó có quyền bắn đó bên mỹ nó vậy đó hiểu không còn bên việt nam mình đâu có làm chủ đất nước của mình đâu mình đâu có làm chủ mảnh đất của mình đâu mình chỉ được quyền sử dụng cái mảnh đất của mình thôi nó đặt ra luật pháp như vậy đó. thành ra đó người ta nói người việt nam đó ở trong nước đó đang sống cái cuộc đời lưu vong ở trên cái mảnh đất quê hương của mình mình không được cái quyền gì hết á mình không có được quyền gì hết á đó nó đau khổ như vậy đó thật ra đó mình phải nói thôi mình thức quá <laughs> mình phải nói thôi <laughs> chịu không nói sự thật lòng chịu không nổi sự thật mình không là chịu không nổi luôn cái đất nước mình nó, nó bị cái cái cái lịch sử nó bóp méo mình thấy cái chế độ à, chế độ việt cộng đó nó bóp méo lịch sử làm sao mà tuổi trẻ biết được rằng là uh, hàng triệu người đã vượt biên vượt biển để mà để mà uh, bỏ nước ra đi họ đau khổ lắm chứ họ là đợt nạn nhân của cộng sản mà thành ra thế giới này có 5.3 triệu người Việt hải ngoại nhưng mà quý vị thấy không có một cái lá cờ đỏ sao vàng này dám xuất hiện ở hải ngoại không quý vị thấy thấy rõ ràng như vậy không thể nào có một cái cái lá cờ đỏ sao vàng nào xuất hiện ngoại trừ ở trong những tòa đại sứ của nó. Quý vị nhớ năm 1999 không? Khi mà cái ông Trần Trường đó, ông chỉ đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên ở tiệm ông thôi, ở trong tiệm ông thôi. Đồng bào biểu tình gọi là khắp nơi hết. Trên 50.000 người biểu tình ở, ở, ở ngay cái cơ sở của Trần Trường. Tại vì người ta biết rõ cái lá cờ Phúc Kiến là cái, cái lá cờ của giặc Tàu. Anh không thể nào là làm lá cờ mà tổ quốc được. Con người Việt Nam ở trong nước phải suy nghĩ về cái lá cờ đỏ sao vàng. Nó là cái lá cờ Phúc Kiến. Quý vị tin đi. Tất cả những tài liệu lịch sử quý vị vô trong Google quý vị tìm thử coi Quý vị đánh thử cái cờ đỏ sao vàng là của ai? Của Phúc Kiến, của tỉnh Phúc Kiến. Nguồn gốc nó là từ phát xuất từ tỉnh Phúc Kiến. Đó là cái sự thật lịch sử. Không thể nào chối cãi được. Còn Hồ Chí Minh đó, là có quá quá nhiều bằng chứng để chứng minh nó là một cái thằng giặc tàu nó là cái thằng giặc tàu rồi nó thừa cơ nó nó cướp cái đất nước của mình trong cái lúc mà Nhật nó trao trả rồi là Nhật nó bị hai cái quả bom nguyên tử ở Nagasaki với Hiroshima qua cái, hai cái quả bom nguyên tử đó rồi ừ, nó phải rút quân về rồi nó phải trả lại độc lập cho Việt Nam thì trong lúc là đã độc lập cho Việt Nam thì Việt Minh nó cướp chính quyền là thằng Hồ Chí Minh gì nó nó cướp chính quyền bởi vì nó là thằng giặc tàu nó gây đau khổ cho cả toàn dân dân tộc Việt Nam mình và cho đến ngày hôm nay luôn thành ra chúng ta người Việt Nam phải dứt khoát dứt khoát không có tôn thờ cái hình tượng Hồ Chí Minh nhất dứt khoát không có tôn thờ cái lá cờ đỏ sao vàng là cây lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu rõ lịch sử như vậy. Thành ra ngày hôm nay mới có cái cái cái cái video clip này, mới có tiếng nói của TV 256 dạch trần ra những cái sự thật như vậy. Mình là người Việt Nam mà mình biết sự thật thì mình phải nói cho tuổi trẻ biết mình nói cho mọi người biết hiểu không tuổi mình đã sắp khuất bóng rồi mình phải nói lời cho tuổi trẻ biết mình phải nói lời cho tuổi trẻ biết được những cái sự thật sự thật là tại sao tại sao chia đôi đất nước toàn là những cái những sự thật đó mà mình đâu có nhìn thấy cái cái vô lý của nó hiểu không tại sao nó có những điểm vô lý như vậy mình là người Việt Nam mình thắng vụ tụi Pháp mình đuổi Pháp ra khỏi nước mình tự nhiên mình thắng giặc Pháp xong mình chia đôi đất nước để thành Nam Bắc đánh nhau đặng mà cho giặc tàu nó dễ chiếm sau này thôi Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nghĩ là mình ờ, nói cũng là đã đủ <laughs> rồi. Có thể thiếu sót một vài điều nhưng mà mình nghĩ rằng mình ờ, có thể là nói đủ rồi quý anh chị em cũng đã hiểu. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe. Mình xin dừng ờ,